chào các bác nhá shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá gửi lời chào toàn thể anh em ờ, hôm nay giới thiệu với anh em ờ, những cái mẫu phụ kiện vật tư phục vụ cho các bác nuôi ong mật nhá nuôi ong mật rất là nhiều ở chân tầng ong này cầu ong này ở ờ, nhốt chúa bằng nhựa này lồng nhốt chúa bằng thép này bình phụt khói chống ong đốt này áo bảo hộ này mũ bảo hộ này rồi dao cắt bít mật này Ờ, khay cho ong ăn này rồi ờ, ống ờ, bình bơ để hút mật nhé Đấy, rất là nhiều thứ nhưng mà clip hôm nay à, sẽ giới thiệu chính cụ thể cho các bác à, chi tiết về cái thùng ong nhé về cái thùng ong và cái thùng ong thùng nuôi ong nhé thùng nuôi ong nội Đấy. thì bây giờ cái thùng này ấy, chất liệu của nó là bằng gỗ gạo nhé đầu tiên một cái thùng ong thì sẽ bao gồm thì cái này tôi xếp sẵn cầu trong này thôi nhưng mà cầu nó này sẽ không có đi theo cái cầu ong này sẽ không có đi theo nhá một cái thùng ong ấy thì sẽ có tặng cho các bác một cái miếng ván ngăn nhé mỗi một thùng được có một miếng ván ngăn đấy thế còn cái cầu ong này các bác có nhu cầu thì các bác sẽ mua thêm của nó có mấy nghìn một cái thôi đấy nhá có mấy nghìn một cái cầu ong rồi thôi thế còn cầu ong này đã khoan nỗ sẵn rồi để các bác căng dây cái trường hợp các bác mà không có dây thì cũng sẽ lấy luôn dây theo và là các bác căng nhé à, cầu ong này thì các bác cần cầu ong thì các bác mua thêm này bình thường thì anh em vẫn mua là một thùng này và 5 cầu hoặc là 10 cầu tùy nhé Đấy. đây là cái thùng ong ấy là sẽ bao gồm là là một cái ván ngăn một ván ngăn thì giờ chi tiết về cái thùng này nhá thùng ong này là thùng ong bằng gỗ gạo các bác nhá làm bằng gỗ gạo có nghĩa là gỗ nhẹ gỗ nhẹ gỗ xốp đây gỗ nhẹ gỗ xốp cái gỗ này thì nó đảm bảo cho các bác là đảm bảo cho ong ấy nó là ấm về mùa đông và lại mát về mùa hè nhé ấm về mùa đông này mát về mùa hè này khoáng nước róc nước ờ, hút nước rất là tốt có nghĩa là nhanh khô đối với cái thùng gỗ gạo này ấy, thì cái tình trạng ờ, động nước ở trong này này động nước trong này ấy, là hầu như là không bao giờ có nhé các bác nhé không bao giờ có cái tình trạng động nước ở trong này và thứ hai nữa là đối với cái loại gỗ gạo này thì nó rất là nhẹ gỗ xốp nó nhẹ thì giúp cho các bác ờ, vận chuyển di chuyển ong nó được nhẹ nhàng nó không vất vả nhé thế còn thùng ong mà làm quá nặng thì rất là vất vả đấy đặc biệt cái ưu điểm của cái gỗ gạo này là nó hút nước rất là nhanh nó không có bị ướt ở trong nó khô nhanh nó khô nhanh nó tóm lại là nó khô nhanh nhé nó không bị động nước ở trong à, và cái thùng này ấy, thì nó là cái thùng hàng tốt hàng đẹp giá nó cao một chút tốt đẹp ở ờ, hàng đẹp ở cái chỗ này là là tất cả những cái ván đóng lên các cạnh này ấy, nó là một tấm gọi là một tấm này ví dụ như cái nắp này các bác nhìn đây này nguyên cái nắp này ấy, nó là một tấm đấy một tấm rộng tới ờ, hơn 30 này cái số đo này hôm trước tôi đã chia sẻ với các bác rồi nói chung nguyên cái này là một tấm thì nó là hàng đắt tiền thế còn hàng rẻ hơn mấy chục nghìn thôi thì nó sẽ ví dụ như cái miếng này nó sẽ ghép bằng ít nhất là hai tấm ít nhất là hai tấm ghép vào nhau có khi là ba tấm nhá có khi là ba tấm thì thùng này là thùng loại ờ, đẹp là một tấm nhá một tấm duy nhất chung quanh thùng chung quanh thùng có nghĩa là cả cái miếng chiều dài này nữa cũng là một tấm này các bác nhìn này cũng là một tấm luôn nhá chiều bên này nó cũng là một tấm đấy nó cũng là một tấm nhá và hai cái cạnh đằng ờ, trước đằng sau cũng vậy cũng đều là một tấm liền một tấm liền đây là cái cửa nhá đây một tấm liền này Đó. và kim phía bên này cũng vậy cũng là một tấm liền luôn một tấm liền luôn đây là cửa sổ này nhá một tấm liền à, còn à, phía đáy ấy, thì phía đáy tất cả các thùng ong thì sẽ không ghép theo chiều dọc được ghép theo chiều dọc thì nó sẽ co nó vênh nó làm à, méo móc nó hỏng, nó hỏng thùng nhá, nó không chuẩn tất cả các đáy này đều phải ghép theo chiều ngang Đó, ghép theo chiều ngang và khi ghép theo chiều ngang rồi thì cái tấm đáy này tất cả các loại thùng đều là à, ba miếng hoặc là hai miếng ghép vào nhau ghép theo hình chữ N này có bôi keo này cũng khá là khít đấy. đấy riêng cái tấm này ấy, là làm theo chiều chiều chiều ngang này, này thì nó sẽ là ba tấm ghép vào nhau nha các bác nhé ba tấm ghép vào nhau còn lại tất cả các mặt đều nguyên một tấm hết mỗi mặt là một tấm đấy, mặt à, ờ, nắp đậy cũng vậy hay là sườn cũng vậy mỗi mặt là một tấm à, gỗ gạo nhá gỗ gạo chiều dày của nó là hai phân chiều dày gỗ hai phân này thì đảm bảo cho à, các bác ong phát triển rất là tốt nhé mỗi một thùng thì sẽ có tặng một cái miếng à, ván ngăn như thế này thế còn là cái nẹp ở giữa hai cầu thì các bác sẽ mua thêm cái này thì nuôi ong thì cực kỳ rồi anh em kinh nghiệm rất nhiều thì là chọn những loại gỗ xốp thì nói chung nó gọi là hàng gỗ xốp gỗ nhẹ thì đợt hàng này thì nó là gỗ gạo còn đợt sau thì có thể là gỗ sung nhưng nói chung là đảm bảo cho các bác ờ, đều là cái dạng gỗ xốp gỗ nhẹ không phải gỗ gạo thì là gỗ sung nói chung là gỗ xốp gỗ nhẹ cho các bác đảm bảo cho là Ờ, ong thì ấm về mùa đông và mát về mùa hè mà nó lại nhẹ nhàng trong quá trình các bác uh, vận chuyển di chuyển nhé thế còn cái bên cửa bên này thì nó có lỗ cho ong vào đây khi các bác mà di chuyển ong thì các bác đặt ngược lên các bác xoay chiều này xuống để nhốt ong lại nhé để nhốt ong lại thì khi nhốt ong lại như vậy nó kín như vậy thì các bác phải mở bên cửa sổ này ra mở cửa sổ ra thì để cho thoáng không thì con ong nó sẽ bị ngộp nó bị ngạt nhé thế còn bình thường ấy bình thường hàng ngày ấy, thì các bác sẽ đóng cửa sổ vào đấy tại vì tổ ong nhiệt độ nó rất là cao nó cần kín nhé bình thường thì sẽ đóng vào thế còn khi mà các bác mà di chuyển mà đã chốt cửa bên kia rồi ấy, thì phải mở cửa sổ ra nhé à, có cái cửa sổ kéo này có đinh chốt lại này à, thiết kế rất là tinh tế chuyên nghiệp thì cái hàng này nó là hàng à, phục vụ các bác gọi là là, là hàng thương mại thì lâm ra là làm phải có một chút thẩm mỹ đẹp một chút phía mặt ngoài này sẽ là bào nhẫn nha các bác và là bào nhẫn cơ bản thôi nhưng không phải là kỹ như cái đồ ờ, đồ gỗ mỹ nghệ nên có bào nhẫn thế còn các bác mà ở nhà hộ gia đình mà tự đóng lấy thì nhiều khi là sẽ không cần phải bào không cần phải bào nó để thô như mặt trong này, này. để thô như mặt trong này còn mặt trong thì đương nhiên là sẽ để thô nguyên rồi đấy mặt trong để thô nguyên rồi nên các bác ở nhà mà tự làm lấy thùng ong ấy thì thì không cần phải cầu kỳ đâu không cần phải bào ngoài đâu cái này nó là hàng ờ, hàng bán cho các bác thì làm nó phải đảm bảo tính thẩm mỹ một chút đẹp một chút các bác bỏ đồng tiền ra nó cũng xứng đáng à, hơn là so với mình làm lấy đấy tiền nào của đấy các bác nhá hàng rất là ok bán giày hai phân gỗ gạo đấy là chi tiết về cái à, thùng nuôi ong nội đấy, là thùng nuôi ong nội mọi thông tin cần tư vấn hay là alo về đặt hàng mua hàng thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại ở dưới màn hình nhé các bác liên hệ các số điện thoại dưới màn hình à, shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Tân Điền, Nhã Nam. Hàng thì cái thùng gong này này là ship COD đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán tiền cho tiền, à, tiền cho người giao hàng nhé. Không cần phải đặt cọc trước. Đấy, các bác cứ nhận được hàng, kiểm tra. Bình thường các bác sẽ mua là một thùng ong này và 5 cái cầu. Đấy, 5 cầu ong. Đấy. Đấy, 5 cầu ong hoặc là 10 cầu ong thì tùy các bác. Rồi các bác à, chưa có chân tầng thì các bác mua thêm à, chân tầng luôn à, còn clip trước thì tôi đã giới thiệu chi tiết về cái chân tầng rồi đấy à, chân tầng này thì hàng cực kỳ rồi rất là ok các bác không phải chê điểm gì hết đây ngoài ra thì còn rất nhiều các phụ kiện khác các bác cứ xem và lựa chọn cho mình lấy một món đồ các bác đang thiếu à, và các bác à, à, thiếu món đồ nào thì các bác vui lòng à, ủng hộ shop shop rất cảm ơn nhá mong giao lưu với anh em toàn quốc hàng ship COD ở đây phụ kiện nhỏ cũng có này kim di trùng lồng nhốt chúa rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhá thùng nuôi ong mật nhá xin chào và hẹn gặp lại cho các bác trong clip sau nhá